Này, bạn có biết hương vị cam mới đích thực của Mirinda? Chỉ một hớp, bạn mê ngay. Hương vị cam mới đích thực, Mirinda cam mới.